chẳng tham áo sâu hay nhà cao mà chỉ tham anh chút công danh về sau về sau ý về sau chẳng tham mà vẫn em hồng tươi ấy cũng không ngoài nét na em chăm đường trăm đường biết nhau nhau cũng cũng bởi tâm đầu nên bởi mà đôi câu